sẽ có cơ hội chuyển mình rực rỡ. Những cơ may tài chính đổ về dồn dập, chuyện làm ăn, buôn bán được lộc bề trên, tiền bạc dư giả, giúp cuộc sống của họ dễ thở hơn rất nhiều và còn rất nhiều cơ hội khác nữa đang đợi quý vị khai mở. Tổng quan cuộc đời tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, giai đoạn từ năm 2024 đến năm 2034, chúng số liên tiếp, tiền tỷ cầm tay, đổi đời đại gia. Vâng thưa quý vị, trong cuộc đua của 12 con giáp, Châu là con vật đạt vị trí số 2, đại diện cho sức mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Bởi vậy những người tuổi quý sửu, đa số là sống tự lập, trưởng thành sớm, có tính cách mạnh mẽ và kiên định. Người tuổi này có nhiều ước mơ, hoài bão, ý chí lớn, không ngại khó khăn, nguy hiểm. Người tuổi quý sửu rất chân thành và tốt bụng, họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Trong cuộc sống, người này có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác, Thành công họ đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân. Hơn nữa, tuổi quý sửu có lập trường riêng của mình, không dễ dàng bị lay truyền bởi người khác. Vì vậy, khi đã đặt ra mục tiêu, họ sẽ kiên trì tới cùng. Đôi khi phải đối mặt với khó khăn, áp lực, họ có sức chịu đựng kỳ diệu mà không phải ai cũng làm được. Những người này có lối sống rất thực tế, không mơ mộng hão huyền, họ ghét những lời nói ngon ngọt, định bợ người khác thậm chí là tránh xa những người mồm mép tép nhảy. Người này ít chia sẻ những cảm xúc, suy nghĩ của mình ra bên ngoài, dù là với người thân mật. Bởi vậy không ai biết những kế hoạch mà họ đang làm là gì. Tuổi quý sửu là những người có trách nhiệm với tập thể. Họ không bao giờ vì lợi ích của bản thân mà quay lưng, mang lại khó khăn cho người khác. Dù có gặp phải những khó khăn, nguy hiểm, họ cũng sẽ không bao giờ nao núng, sợ hãi. Ngược lại họ luôn điềm tĩnh, dũng cảm vượt qua thử thách. Trong công việc, khi phải đưa ra quyết định họ luôn cân nhắc kỹ càng và chắc chắn, ít khi bị mắc sai lầm, bởi vậy họ luôn nhận được sự tin tưởng của mọi người. Tuy nhiên, trong những trường hợp cần phải quyết đoán, tuổi quý sửu lại bị vụt mất cơ hội. Họ cần phải chăm chỉ, nỗ lực, học hỏi hơn nữa thì mới có thể đạt được thành công. Họ luôn có nguyên tắc cho cuộc sống của mình, họ đặt yêu cầu cao cho những mối quan hệ người thân xung quanh, đôi khi điều đó gây phiền phức cho những người khác. Tuy nhiên, bản mệnh được rất nhiều người yêu quý bởi sự thật thà, chân thành, luôn đưa ra những lời khuyên tốt nhất cho những người đang gặp khó khăn. Tuổi quý sửu đại diện cho sức mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Họ có khả năng làm việc với năng suất cao gấp nhiều lần người khác mà không hề thấy mệt mỏi. Dù trải qua bao nhiêu khó khăn thử thách ý chí kiên cường của họ sẽ không bị mai một mà càng ngày càng trở nên mạnh mẽ và kiên quyết hơn. Giữ vững lập trường của mình trong mọi hoàn cảnh khiến họ dễ dàng chạm mốc thành công. Tuy nhiên trong một số trường hợp, sự kiên định đó lại khiến cho người tuổi này trở thành người bảo thủ, cố chấp trong mắt của mọi người. Những người này ít làm theo lời khuyên từ ai đó, kể cả những người thân. Họ tin vào sự lựa chọn và những suy nghĩ, tính toán của bản thân mình. Tuổi quý sửu là con người thẳng thắn, thành thật và luôn dùng lý trí khi giải quyết công việc. Họ rất trung thành và đáng tin cậy, một khi đã hứa thì sẽ làm tới cùng. Họ ghét những con người không thành thật, giả tạo, thậm chí là họ luôn tìm cách tránh xa, không tiếp xúc với những con người này. Trong công việc thì tuổi quý sửu làm việc một cách trình tự, khoa học để đạt được hiệu quả cao nhất. Với con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng, tư duy logic chặt chẽ, những người này có tài trong kinh doanh, họ sẽ trở thành những ông chủ, bà chủ lớn ngay từ khi còn rất trẻ. Trong cuộc sống, họ nghiêm khắc với những luật lệ của mình và yêu cầu mọi người phải chấp hành, thực hiện theo. Đôi lúc bản mệnh khiến mọi người xung quanh cảm thấy khó chịu, bị kiểm soát. Tuy nhiên, những người tuổi quý sửu khó có thể thay đổi được thói quen của mình, họ sẽ không phù hợp với những công việc ngoại giao, thuyết phục người khác. Sẽ đạt được ước mơ, hoài bão, chinh phục được thành công, bản mệnh kiên trì cố gắng và quyết tâm đến cùng, chừng nào chưa đạt được mục tiêu, họ sẽ không bỏ cuộc. Những người này luôn có ý thức tự lập trong cuộc sống, không cần đến sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Dù cố gắng rất nhiều, nhưng vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn, họ cũng sẽ không dễ dàng chán nản, bỏ cuộc. Những người này bền bỉ, từng bước một thực hiện kế hoạch của mình, không vội vàng, hấp tấp, họ giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc, suy nghĩ của mình, dù trong những lúc nóng giận. Đó là lý do tại sao mọi người luôn trông thấy vẻ bên ngoài, điềm tĩnh vui vẻ. Tuy thông minh, trí tuệ sắc sảo hơn người, nhưng họ không bao giờ kiêu ngạo, ngược lại rất khiêm tốn với mọi người xung quanh. Dù có đối mặt với nguy hiểm, khó khăn, thử thách, thì tuổi quý sửu vẫn ung dung, hiên ngang, toát lên phẩm chất của một người anh hùng. Nếu làm việc với những người này, bạn sẽ thấy họ thật cẩn thận và khoa học, không bao giờ cầu thả. Họ chậm rãi, chắc chắn trong từng bước đi của mình, không bao giờ mắc phải những sai sót không đáng. Hơn nữa, họ rất coi trọng chữ tín, một khi đã làm thì sẽ làm hết mình, có trách nhiệm với công việc được giao. Họ làm gì cũng tuân theo nguyên tắc, chuẩn mực xã hội, không bao giờ đi ngược lại với truyền thống văn hóa dân tộc. Bởi vậy đôi khi cuộc sống của những người này thật là nhàm chán và cứng nhắc. Đàn ông tuổi quý sửu, dù không lãng mạn, mơ mộng, nhưng họ có trách nhiệm khi kết hôn sẽ hết mình chăm lo cho cuộc sống gia đình. Dù vẻ bên ngoài luôn điềm tĩnh, vui vẻ, nhưng thực ra họ che giấu không ít những nỗi niềm trong lòng. Những lúc buồn bã, khó khăn, họ cũng cần được quan tâm, an ủi, chăm sóc lúc ấy gia đình và những người thân xung quanh sẽ là động lực tiếp thêm sức mạnh để tiến lên phía trước mặc dù rất gan dạ dũng cảm nhưng tuổi quý sửu cũng không thích phải đối mặt với mạo hiểm họ luôn chọn giải pháp an toàn chắc chắn cho bản thân mình họ thích sống một cuộc sống yên bình hòa hợp không mưu lợi danh vọng cao hơn đối với họ gia đình là nơi thiêng liêng gắn bó suốt cuộc đời của một con người bởi vậy họ coi trọng gia đình hơn tất cả mọi thứ dù có bận rộn với công việc, người này vẫn luôn dành thời gian để quan tâm, chăm sóc và yêu thương những thành viên trong căn nhà của mình. Họ nghiêm túc, tôn trọng các mối quan hệ của mình, không bao giờ lợi dụng, đùa cợt với bất kỳ tình cảm của ai. Khi muốn gắn bó lâu dài với một mối quan hệ nào đó, tuổi quý sửu cần thời gian để tìm hiểu đối phương, vun đắp và phát triển tình cảm của mình. Mọi mối quan hệ của tuổi quý sửu nhất thiết phải dựa trên sự cảm thông, tin tưởng lẫn nhau, Họ khéo léo trong chuyện chọn bạn bè, không phải ai cũng coi là những người chi kỷ thực sự. Trong cuộc đời, tình duyên của người tuổi này thường đến muộn và diễn ra khá êm đẹp. Nếu kết hôn với họ, bạn hoàn toàn có thể tin tưởng vào tình yêu của người tuổi quý sửu, trung thủy, âm thầm và ấm áp. Họ luôn biết cách nhường nhịn, chi tiêu trong gia đình, không bao giờ để những người thân của mình phải gặp thiếu thốn. Tuy nhiên, đàn ông thì đôi lúc rất gia trưởng, cố chấp, luôn muốn người khác phải thực hiện đúng những yêu cầu, luật lệ của mình. Vận trình từng năm tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, từ năm 52 tuổi tới 62 tuổi, tức là từ năm 2024 đến năm 2034. Từ năm 52 tới 53 tuổi. Về mặt công danh, sự nghiệp, người tuổi quý sửu không nên trông mong vào những bước tiến vượt bậc trong thời điểm này. Thậm chí bản mệnh tìm cách làm sao để giữ vững vị thế của mình, không để kẻ xấu hãm hại đã là tốt lắm rồi. Cục diện tương xung chiếu mệnh, dù bạn có tài giỏi và giàu kinh nghiệm đến mấy, thì cũng khó tránh khỏi sự nghi ngờ, mâu thuẫn với mọi người xung quanh. Điều bản mệnh cần làm là thay đổi góc độ quan sát vấn đề, nên lắng nghe quan điểm của đồng nghiệp, bạn bè xung quanh xem sao, không nên khăng khăng với ý kiến của bản thân mình. Dưới tác động của nguyệt lệnh lâm thai, con giáp này cũng thường xuyên rơi vào trạng thái tinh thần thiếu tập trung. Nếu không nóng nảy, gây mâu thuẫn với người khác thì cũng ham vui không muốn làm việc. Thậm chí những người ít kinh nghiệm còn dễ nghe theo lời suối dục của người xấu, làm sao những hành động sai trái hoặc đưa ra những quyết định sai lầm. Tuy nhiên, mọi sai lầm đều có thể sửa chữa, khắc phục được nếu bạn nhận ra kịp thời và có quyết tâm thay đổi. Các tinh giải thần xuất hiện là dấu hiệu cho thấy nếu bạn cư xử khéo léo hơn, nhiệt tình giúp đỡ mọi người, thì đến khi bạn vướng phải rắc rối, thì xung quanh cũng sẽ không thiếu người trợ giúp. Đồng thời, khi bạn hạ cái tôi của bản thân xuống, lắng nghe đồng nghiệp, cấp trên nhiều hơn, thì bạn cũng sẽ nhanh chóng nhận ra sai sót và tìm được định hướng sửa chữa. Về mặt tài lộc, vận trình tài lộc của người tuổi quý sửu nhìn chung là ảm đạm do phải chịu ảnh hưởng của hung tinh, công việc xảy ra nhiều sự cố, mâu thuẫn với bạn bè đồng nghiệp cũng có xu hướng gia tăng, nên các kế hoạch chủ yếu dậm chân tại chỗ chưa, có bước tiến nào đáng kể. Với người làm công ăn lương muốn nhận các khoản tiền thưởng nóng thì có lẽ là bạn sẽ phải thất vọng đấy. Con giáp này nên cố gắng hơn trong khoảng thời gian sắp tới và mong chờ vào các khoản tiền thưởng trong tương lai. Với người làm ăn, kinh doanh thì bạn cần bớt tính nóng nảy và hạ cái tôi cá nhân của mình xuống một chút nhé. Dù bạn có tài giỏi đến mấy mà ăn nói khó nghe thì cũng khó có thể hợp tác thuận lợi được với mọi người xung quanh. Hãy phân tích quan điểm của mình rõ ràng, rành mạch thì mới có thể thuyết phục được người khác, khiến việc hợp tác trở nên suôn sẻ, đồng tiền chảy về trong túi. Trên phương diện chi tiêu, cục diện đại hao xuất hiện là dấu hiệu chứng tỏ thời điểm này bản mệnh sẽ có rất nhiều khoản chi tiêu mà không thu hồi được vốn. Vì thế bạn cần hết sức cẩn trọng khi xuất vốn đầu tư, nếu không sẽ dễ rơi vào cảnh sôi hỏng bỏng không. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn hạn chế tiệc tùng, hội hè, không chạy theo xu hướng mua sắm của số đông tốt nhất hãy chỉ dành tiền cho những mục đích thật sự chính đáng. Về mặt sức khỏe, may mắn là tình hình sức khỏe của người tuổi quý sửu nhìn chung là ổn định trong thời gian này, dù phải đối mặt với nhiều sự cố, rắc rối, không mong muốn. Song bạn vẫn nhắc nhở bản thân mình cố gắng hơn, không chìm đắm trong những suy nghĩ bi quan, đau khổ. Để tinh thần được nhẹ nhõm hơn, nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết vấn đề, bạn nên tâm sự với người thân, hoặc những người đi trước đáng tin cậy, họ sẽ sẵn sàng đưa ra cho bạn những lời gợi ý hữu ích. Dù là khi công việc chất chồng, sự cố liên tiếp xảy ra, bạn cũng nên cố gắng cân bằng cuộc sống và công việc nhé. Dành thời gian để nghỉ ngơi, rèn luyện sức khỏe, chỉ khi nào có sức khỏe thì bạn mới có thể mạnh mẽ đối đầu với thách thức trước mắt. Từ năm 54 tuổi tới năm 55 tuổi. Về mặt công danh, sự nghiệp, Cục diện tương hại sẽ khiến cho con đường sự nghiệp của người tuổi quý sửu trở nên lắm trông gai, nhiều vướng mắc hơn trước. Những kế hoạch mục tiêu bạn đặt ra trong thời điểm này khó có thể hoàn thành trong một sớm, một chiều, thậm chí còn bị trì hoãn do bạn phải dành thời gian để giải quyết những rắc rối xảy ra bất chợt. Con giáp này cần phải nhắc nhở bản thân, luôn bình tĩnh, kiên nhẫn, chớ nên nổi nóng, kẽo mọi việc lại càng trở nên khó khắc phục hơn. Khi nghe thấy những lời khích bác, xúi dục của kẻ xấu, thì bạn cần phải giữ được lý trí của mình, nếu không sẽ rất dễ rơi vào cái bẫy bị kẻ khác đổ oan hoặc cướp mất công lao đấy. Dù làm trong lĩnh vực gì đi chăng nữa, Nguyệt lệnh Lâm Dưỡng cũng khuyên bạn nên phát huy tinh thần chăm chỉ, cần cù, cẩn thận của mình. Đặc biệt là khi tiếp xúc với những nội dung, công việc mới, bạn chớ hoang mang, lo lắng. Bởi chỉ cần bình tĩnh là dần dần, bạn sẽ làm quen được và tìm ra hướng tiến hành công việc phù hợp với mình. Với người có chức có quyền, do tác động của thiên hình hung tinh, bạn dễ nảy sinh tâm lý kiêu ngạo, nóng nảy, dẫn đến hành sự bất cẩn, đưa ra quyết định sai trái, gây ảnh hưởng đến tập thể. Bản mệnh cần nhắc nhở bản thân thay đổi ngay nếu thấy mình có xu hướng hành xử như vậy. Về mặt tài lộc, vận trình tài lộc của bản mệnh cũng đầy rẫy những khó khăn, dường như hy vọng kiếm được lãi lời là khá xa vời đối với bản mệnh trong thời điểm này. Cục diện tương hại tác động, bạn phải giải quyết nhiều rắc rối bất chợt phát sinh, thậm chí phải tốn kém tiền bạc mới có thể êm xuôi. Con giáp này cần kiên nhẫn, trước khi đưa ra những quyết định, đừng nổi nóng, kẻo khiến mọi chuyện càng dễ lâm vào bế tắc. Người làm đầu tư, kinh doanh thì trở nên hành xử bất cẩn, nóng nảy, khinh suất, kẻo rơi vào bẫy của kẻ xấu, khiến tiền bạc tiêu hao là chuyện nhỏ, dính líu vào pháp luật mới là chuyện lớn. Nguyên lệnh Lâm Dưỡng khuyên con giáp này cần chăm chỉ, cần cù, cẩn thận làm ăn. Thời điểm này, dù có thể bạn chưa thu được một khoản tiền lý tưởng, song công đức của bạn vẫn sẽ được ghi nhận. Cấp trên chắc hẳn sẽ giao cho bạn nhiều cơ hội để khẳng định bản thân, mang lại khoản tiền thưởng, tiền lương tăng trong thời gian tới. Phương diện chi tiêu cũng là điều mà bản mệnh cần phải lưu ý trong thời điểm này. Khi tiền chảy về túi eo hẹp, bạn cũng chớ nên mua sắm quá nhiều cho bản thân hoặc những người thân yêu hãy chỉ dành tiền cho những món đồ thực sự cần thiết và phù hợp với mình thôi nhé. Khi nghe người khác rủ dê, lôi kéo đầu tư mua sắm, thì bạn cũng cần hết sức lý trí, giữ vững quan điểm, lập trường của mình, chớ ham những khoản tiền hứa hẹn từ trên trời rơi xuống. Về mặt sức khỏe, dù cuộc sống trôi đi không mấy suôn sẻ, nhưng may mắn là người tuổi quý sửu vẫn giữ được trạng thái sức khỏe thể chất khá là tốt. Hãy tiếp tục duy trì lối sống lành mạnh, chịu khó luyện tập thể dục, thể thao và chớ bắt bản thân làm việc quá sức, bạn sẽ có đủ sức khỏe để đối diện với mọi vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Khi gặp phải những chuyện không như ý muốn, thì hãy tự cổ vũ bản thân để có thể suy nghĩ tích cực hơn, chớ than thân trách phận, khiến tinh thần càng thêm căng thẳng và mệt mỏi nhá. Bạn cũng có thể tìm được sự an ủi tâm hồn khi ở bên cạnh những người thân yêu, vì thế đừng ngại tâm sự với người nhà nhé. năm 56 tuổi đến năm 57 tuổi. Về mặt công danh, sự nghiệp, công việc của người tuổi quý sửu có những điểm sáng rõ rệt trong năm này, bạn dần đạt được những mục tiêu đã đặt ra, thậm chí có người tìm ra định hướng mới phù hợp với mình. Cục diện tam hợp, bản mệnh xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa, đồng nghiệp, bạn bè luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn, khắc phục khó khăn, thậm chí giới thiệu cho bạn những cơ hội, giúp bạn khẳng định vị thế của bản thân mình. Với người lập công ăn lương, khi được phân công phụ trách những nhiệm vụ khó, bạn đừng vội từ chối nhé. Hãy tin tưởng vào bản thân mình và mạnh dạn thử sức, có thể bạn sẽ phát hiện ra điểm mạnh mới của mình và tìm ra hướng phát triển mới mẻ trong tương lai đấy. Đối với những người tham gia thi cử, bạn hứa hẹn gặt hái được những thành quả tích cực, cốt là bạn chịu chăm chỉ, bỏ công sức ra ôn luyện kỹ càng. Phong thái tự tin và vốn hiểu biết phong phú sẽ giúp bạn gây ấn tượng với giám khảo hoặc nhà tuyển dụng giúp bạn gặt hái được mục tiêu đã đặt ra từ trước. Tuy gặp được nhiều điều thuận lợi, song bạn cũng không nên coi nhẹ sức ảnh hưởng của hung tinh ngũ quỷ. Có thể những thành công liên tiếp đến với bạn đã khiến cho kẻ tiểu nhân ngứa mắt, tìm cách hãm hại hoặc cướp công lao của bạn. Con giáp này nên cẩn thận hơn trong công việc dù đạt thành công thì cũng chớ nên kiêu ngạo, lơ là. Hãy thật nghiêm túc làm việc, chú ý lắng nghe và hành xử khiêm tốn để được lòng mọi người xung quanh nhé. Về mặt tài lộc, tam hợp xuất hiện, giúp người tuổi quý sửu xây dựng được những mối quan hệ xã giao hài hòa. Đây chính là thời điểm thích hợp để bạn làm quen với những đối tác triển vọng, mạnh dạn ký kết hợp đồng hoặc mở rộng mạng lưới kinh doanh của mình. Tất nhiên, để kiếm được đồng tiền về túi thì bạn sẽ phải trải qua không ít vất vả đấy. Hãy nhắc nhở cô Vũ bản thân mình không ngừng tiến lên, đừng bỏ cuộc giữa chừng, nếu chẳng may công việc phát triển không như ý bạn nhé. Khi gặp phải khó khăn, thì bạn có thể tham khảo ý kiến của mọi người xung quanh bởi ai cũng sẵn sàng giúp đỡ bạn đấy. Nguyên lệnh trường sinh khuyên bạn khi có một túi tiền rủng rỉnh thì bạn nên chú trọng hơn đến chuyện làm việc thiện. Quyên góp giúp đỡ mọi người xung quanh không chỉ khiến bạn cảm thấy nhẹ nhõm vui vẻ hơn mà còn có thể giúp bạn xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp trong tương lai. Người được bạn giúp đỡ vào thời điểm này có thể trở thành quý nhân của bạn trong tương lai đấy. Tuy nhiên, dù việc làm ăn có tiến triển thuận lợi như thế nào đi chăng nữa, bạn cũng nên chú ý tới tác động của ngũ quỷ. Kẻ tướng nhân vẫn luôn rình rập, lợi dụng lúc bạn sơ hở để bày ra những âm mưu khiến bạn hao tài tốn của. Con giáp này hãy luôn kiểm chứng thông tin rõ ràng trước khi đưa ra quyết định đầu tư, đồng thời chớ cả tin, nghe theo lời rủ dê của những người không quen biết. Về mặt sức khỏe Trong thời điểm này tình hình sức khỏe của người tuổi quý sửu nhìn chung là khá ổn định Tuy trong quá trình phấn đấu gặt hái thành công, có thể bạn sẽ cảm thấy hơi vất vả một chút. Song may là bạn luôn tìm thấy động lực để vươn lên, khiến tinh thần hăng hái, đẩy lùi sự mệt mỏi. Tuy nhiên, nếu cơ thể có dấu hiệu cảnh báo, thì bạn cũng không nên xem nhẹ nhé. Dù còn trẻ tuổi đi chăng nữa, thì bản mệnh cũng nên cố gắng, sinh hoạt điều độ, ăn ngủ đúng giờ, đừng cố gắng quá sức, tạo áp lực cho cơ thể. Nếu có thời gian rảnh, thì hãy thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao, để cơ thể ngày một dẻo dai và khỏe mạnh nhé. Từ năm 58 tới 59 tuổi. Về mặt công danh, sự nghiệp, nhiều rắc rối xảy ra trên phương diện sự nghiệp trong thời điểm này, khiến người tuổi quý sửu khó có thể yên tâm công tác. Cục diện tương phá khuyên bạn cần phải cẩn thận khi làm bất cứ công việc gì, nếu không dễ vướng phải rắc rối, khó có thể giải quyết trong một sớm một chiều. Người làm công ăn lương thì thường xuyên vướng phải lục đục, nội bộ khiến công việc tưởng chừng đơn giản cũng trở nên phức tạp. Bản mệnh và đồng nghiệp khó có thể tìm được tiếng nói chung, ai cũng khăng khăng với quan điểm của mình, không ai chịu nhường một bước. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, thì chẳng công việc nào có thể hoàn thành đúng hạn. Đôi bên nên hạ cái tôi cá nhân của mình xuống và thử suy xét vấn đề trên góc nhìn của đối phương, rất có thể sau đó mọi người sẽ cùng nhau tìm ra giải pháp tích cực. Ngoài ra, bạn cũng gần hết sức đề phòng kẻ tiểu nhân xuất hiện gây phiền phức cho mình, cho dù bạn giữ chức vụ nào đi chăng nữa. Nếu là người làm lãnh đạo, bạn cần giữ vững chính kiến của mình, có cái nhìn chính xác về mọi việc, tránh nghe theo lời nói một chiều của bất cứ ai. Dưới tác động của nguyệt lệnh mộc dục, chính bản thân bạn cũng là người thường xuyên thay đổi, nông nổi, bất định, như vậy mới khiến công việc thiếu vững chắc. Có lẽ bạn cần cân nhắc kỹ càng hơn trước khi bắt tay vào bất cứ công việc gì. Cục diện tương phá ngăn trở, bản mệnh thường xuyên mâu thuẫn với đồng nghiệp hoặc đối tác của mình. Đôi bên có những quan điểm mục tiêu khác nhau, nên khó có thể thống nhất được cách làm việc, những việc tưởng chừng nhỏ nhặt hay đã quá quen thuộc, nhưng cũng có thể châm ngòi mâu thuẫn giữa đôi bên. Người làm ăn kinh doanh cần tránh mở rộng hợp tác, làm quen với đối tác mới hoặc khách hàng mới trong thời điểm này, bởi đây là thời gian bạn rất dễ bị lừa gạt, khiến tài sản thất thoát. Tốt nhất hãy tiếp tục những công việc quen thuộc của mình và làm việc thật tập trung. Còn nếu muốn mở rộng các mối quan hệ của mình, thì bạn cần phải tìm hiểu rõ đối phương là ai, chớ vội vàng bắt tay hợp tác để tránh khỏi rắc rối. Về mặt tài lộc, chuyện làm ăn cũng khó có thể đạt được mục tiêu mà người tuổi quý sửu đã đặt ra từ trước đó. Thậm chí, nếu bạn có thể giữ nguyên được khoản tiền của mình có ở trong túi, không tiêu pha lãng phí hoặc đầu tư vô ích đã là tốt lắm rồi. Việc chi tiêu cũng sẽ tốn của con giáp này một khoản kha khá, đặc biệt là trong lĩnh vực ăn mặc, trưng diện, bạn quan tâm đến ngoại hình của mình hơn nên sẽ tốn nhiều tiền cho các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp, chăm sóc sức khỏe, quần áo, vân vân. Cũng may, đổi lại về chuyện tình cảm bạn lại làm quen được với nhiều đối tượng khác giới khác nhau, nhiều người có ấn tượng tốt về bạn. Về mặt sức khỏe, dù có nhiều điều không mong muốn xảy ra trong thời điểm này, nhưng nhìn chung thì sức khỏe của người tuổi quý sửu khá là tốt, bạn không quá lo buồn về những điều phải đối mặt nhờ có tinh thần lạc quan, tích cực. Hơn nữa việc tác động của mộc dục, bạn biết quan tâm hơn đến sức khỏe của mình, hãy luôn dành thời gian để nghỉ ngơi hợp lý, tránh làm việc quá sức. Rèn luyện thể dục thể thao, ăn uống điều độ để cơ thể luôn ở trong trạng thái lý tưởng nhé. Từ năm 60 tuổi tới năm 62 tuổi. Về mặt công danh, sự nghiệp, con đường sự nghiệp của người tuổi Quý Sửu đang có những bước phát triển rực rỡ, trong khoảng thời gian này, bạn có thể chinh phục được nhiều mục tiêu đã đặt ra từ trước đó, khiến nhiều người ngưỡng mộ, thậm chí xác định được hướng đi mới cho mình. Nguyện lệnh quan đới phù trợ, người làm công ăn lương, được cấp trên giao cho nhiều nhiệm vụ quan trọng, quá trình bắt đầu, có thể bạn sẽ gặp phải khá nhiều khó khăn, thách thức. Nhưng dần dần, bạn sẽ bắt đầu làm quen tay và hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Đây chính là cơ hội để bạn khẳng định bản thân, giành lấy cơ hội thăng chức, tăng lương đấy. Với người làm lãnh đạo, bạn bạn có thể đưa ra được nhiều quyết định chính xác, giúp tập thể vượt qua lối mòn và tìm ra hướng đi mới phù hợp. Bạn mạnh có thể truyền được nguồn năng lượng tích cực của mình cho cấp dưới, khiến mọi người đều làm việc với tinh thần lạc quan, tích cực, hướng tới một tương lai tươi sáng. Tuy nhiên, dù có gặt hái thành công, thì bạn cũng trở nên kiêu ngạo hoặc ngủ quên trên chiến thắng. Dù tài giỏi thế nào, bạn cũng vẫn sẽ có những lúc sơ suất hoặc có những lúc chưa nhìn nhận đúng về sự việc. Hãy thường xuyên lắng nghe người khác, đừng vội đưa ra những quyết định chủ quan, kẻo đẩy bản thân vướng vào rắc rối. Về mặt tài lộc, vận trình tài lộc của người tuổi Quý Sửu cũng có nhiều điểm sáng đáng kể trong thời điểm này. Bạn có thể kiếm được một khoản khá khá nhờ vào sức lao động của chính mình, càng chăm chỉ bao nhiêu thì đồng tiền lại càng chảy về túi nhiều bấy nhiêu. Người làm công ăn lương, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nên chắc chắn có thể nhận được các khoản thưởng nóng cấp trên muốn khuyến khích tinh thần của bạn để bạn có thể tiếp tục cống hiến trong tương lai. Đối với người làm ăn, kinh doanh, bạn có thể đánh giá chính xác về xu thế thị trường cũng như tiềm lực của bản thân, nên nhanh chóng đưa ra được những quyết định đúng đắn, đem về nguồn lợi lớn cho cá nhân và cả tập thể. Đây là thời điểm rất thích hợp để bạn ký kết hợp đồng với đối tác, mở rộng quy mô làm ăn, quy mô sản xuất của mình. Dịch mã xuất hiện cho thấy càng chăm chỉ, cần cù bao nhiêu thì bạn sẽ càng thu được thành quả xứng đáng bấy nhiêu. Vì thế dù làm công việc gì đi nữa, bạn hãy cứ sông pha, bồn ba, đừng ngại mệt nhọc nhá. Quá trình di chuyển, làm quen sẽ giúp bạn dần dần rèn luyện bản lĩnh, bổ sung kiến thức, không chỉ giúp ích cho thời điểm hiện tại mà còn là ở cả tương lai nữa đấy. Vận trình sức khỏe Một tin mừng nữa là tình hình sức khỏe của người tuổi quý sửu khá tốt, bạn cảm thấy hăng hái, tràn trề động lực để làm việc và cống hiến. Tuy nhiên, dù ở độ tuổi nào, bạn cũng chớ nên bắt bản thân làm việc quá sức, dù mọi việc đang đi đúng hướng. Bạn cũng cần cho phép mình được nghỉ ngơi, bởi thành công cũng chẳng thể đến trong một sớm một chiều. Con giáp này có thể tích cực tham gia những hoạt động tập thể, vừa khiến cơ thể khỏe mạnh, tinh thần sảng khoái, vừa giúp bạn mở rộng được các mối quan hệ xã giao, giúp ích cho sự nghiệp hoặc con đường tình duyên. Vâng, quý vị thân mến. Trên đây là luận giải chi tiết về tử vi chọn đời về tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, giai đoạn từ năm 52 tuổi đến năm 62 tuổi. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp cho quý vị có cái nhìn tổng quan cho những dự định sắp tới của mình. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi hết video. Chúc quý vị luôn may mắn, phát tài, thịnh vượng, bội thu về tài lộc. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại!